Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vọc thuốc nổ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái vào tù Yên Bái, quan chức thích dùng hàng nóng phải không? Vào ngày 18 tháng 8, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường bị giết tại cơ quan Tuy nhiên, không chỉ mình ông Phạm Duy Cường bị giết mà ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái cũng bị giết cùng ngày Người được cho là hung thủ là ông Đỗ Cường Minh là một quan chức của ngành kiểm lâm tỉnh. Ông này sau đó đã được kết luận là tự sát và vụ án kết thúc điều tra. Đây là hình ảnh vào năm 2016 quan chức Yên Bái xử nhau bằng hàng nóng. Cả Bí Thư và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đều bị giết trong cùng một ngày. Vụ án đã làm chấn động cả nước. Vụ án này mang màu sắc chính trị hay được báo chí kết luận là trả thù cá nhân và khép lại và bà Phạm Thị Thanh Trà sau đó nắm bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh này. Bà Trà hiện nay là Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó trưởng ban tổ chức Trung ương. Quan chức hạ sát quan chức là điều chưa từng xảy ra tại Việt Nam, đặc biệt khi nó xảy ra cùng một lúc với các quan chức cấp cao nhất. Qua vụ án này, nhiều người nhận xét rằng quan chức tỉnh Yên Bái thích dùng hàng nóng. Mới đây, Viện Cảm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái có quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng sinh năm 1980, sống tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Thời điểm bị khởi tố, ông Hùng đương chức là Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái. Đây là lần thứ hai vụ án bị trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. Trong đó, ông Đinh Tiến Hùng bị cáo buộc là liên quan đến hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Đây là hình ảnh vào năm 2022 quan chức tỉnh dính đến buôn bán vận chuyển thuốc nổ. Yên Bái là vùng đất rất dữ. Vấn đề cấu kết với doanh nghiệp khai thác tài nguyên chỉ là bề nổi bên trên. Vấn đề đằng sau nó là vận chuyển và tàng trữ thuốc nổ với danh nghĩa là khai thác mỏ quặng. Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn bị bắt là do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 9 người vì vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Rồi sau đó mỗi lần ra đầu mối là Phó Bí thư tỉnh đoàn có liên quan. Theo các luật sư bảo chữa cho ông Đinh Tiến Hùng, kể từ khi vụ án được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, họ đã nhiều lần gửi công văn lẫn sử dụng điện thoại đề nghị quyền được tiếp cận sao chép tài liệu vụ án nhưng đều không được đáp ứng. Vì thế mà một số luật sư đánh giá vụ án được các luật sư nói rằng có nhiều yếu tố mập mờ và liên quan đến yếu tố chính trị quan chức và dính đến đường dây vận chuyển chất nổ làm cho người ta đặt câu hỏi nghi vấn lớn rằng liệu động cơ đằng sau đó là cái gì. Được biết Yên Bái là vùng đất mà ở đó có những cái chết rất bất thường liên quan đến chính trị và dùng vũ khí. Đây là hình ảnh vụ án hết sức phức tạp vì người ta cho rằng có liên quan đến yếu tố chính trị. Cũng trong năm 2016, năm mà xảy ra vụ giết chết bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thì Thiếu tướng Lê Xuân Duy, tư lệnh quân khu 2, cũng bị chết đột ngột, không lý do. Ông Lê Xuân Duy chết trước ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn 11 ngày. Người thay ông Lê Xuân Duy là tướng Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn. Ông Phùng Sĩ Tấn nắm tư lệnh quân khu 2 đến tháng 9 năm 2019, sau đó ông Phùng Sĩ Tấn về Hà Nội làm Phó Tổng thống Mưu trưởng. Ông Tuấn được cho là người thuộc phe của ông Phạm Minh Chính trong Bộ Quốc phòng và bà Phạm Thị Thanh Trà cũng như vậy một quan chức cấp tỉnh mà dính đến đường dây buôn bán và vận chuyển chất nổ là vấn đề không đơn giản. Đó là chỉ có giúp doanh nghiệp làm kinh tế. Chất nổ chính là thứ mà nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam sợ nhất bởi chính họ xây dựng chính quyền dựa trên súng đạn thì họ cũng rất sợ những thứ này. Rất có thể chuyện vận chuyển thuốc nổ không liên quan gì đến thế lực thù địch bên ngoài mà là thế lực bên trong. Bởi tại Yên Bái đã xảy ra chuyện nổ súng mang màu sắc chính trị rung động. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gia nhập thương trường bằng quyền lực chính trị, Vạn Thịnh Phát là bậc thầy. Hiện nay, bằng công cụ của Tô Lâm, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho đánh mạnh vào thế lực Lê Thanh Hải tại Sài Gòn qua con đường Vạn Thịnh Phát. Người lạc quan thì cho rằng con đường dẫn Tô Lâm tới nhà Lê Thanh Hải còn không bao xa nữa. Tuy nhiên, người thận trọng thì lại nói rằng hãy đợi xem ông Nguyễn Phú Trọng có làm được gì bà Trương Mỹ Lan hay không. Bởi người ta cho rằng bà Trương Mỹ Lan ngồi trong tù nhưng dường như bà đã có nối tay ra bên ngoài nhà tù để xử lý các rắc rối thay cho bà. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Hiện nay ba cái chết gần đây nhất liên quan đến Vạn Thịnh Phát, phía công an thì cho rằng đấy chỉ là trường hợp đột tử. Tuy nhiên, lời đồn của người dân thì lại khác. Người dân cho rằng có bàn tay ngầm đã ra lệnh để bịt đầu mối bảo vệ cho bà Trương Mỹ Lan ở trong tù. Trước hai luồng ý kiến trái chiều như vậy, chọn tin ai là tùy thuộc quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên, dù cho rằng cái chết liên quan đến bà Trương là đệ tử, nhưng ông Tô Anh Sô, tránh văn phòng của Bộ Công an cũng thừa nhận rằng công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì những cái chết bất ngờ ấy. Trong lịch sử dự án kinh tế của Việt Nam chưa có vụ án nào mang động màu sắc chính trị như vụ án Vạn Thịnh Phát. Hầu như đại gia nào làm ăn cũng có dính dáng quyền lực chính trị. Tuy nhiên, đến khi bị bắt thì quyền lực chính trị cũng quay lưng với họ vì sợ bị liên lụy. Còn với Vạn Thịnh Phát có cả bàn tay ngầm bảo vệ thì quả là chuyện có một không hai. Ngay trong thượng tầng chính trị của Việt Nam, người ta cũng tìm kiếm sức mạnh chính trị cho chính mình bằng hình thức ngoại giao phương Bắc. Và trong khoảng 10 năm trở lại đây, thế lực của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gần như là vô đối ở chính trường Việt Nam. Đó là thực tế không thể chối cãi. Ngay cả chính người làm chính trị cũng tìm kiếm nguồn sức mạnh từ bên ngoài, thì với doanh nghiệp người ta tìm kiếm được sức mạnh ở bên ngoài sẽ làm cho họ an toàn hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh điều tra bà Trương Mỹ Lan không hề dễ. Thực tế bà Trương Mỹ Lan ngồi tù mà Như không ngồi tù. Bà ngồi tù mà có thể gây ra cho Bộ Công an Việt Nam những khó khăn về công tác điều tra là trường hợp xưa nay chưa hề có. Thường thì chủ doanh nghiệp bị bắt tạm giam thì xem như doanh nghiệp cũng đóng cửa theo. Hầu hết những người lãnh đạo của doanh nghiệp đều ngoan ngoãn nghe theo lời cơ quan điều tra của Bộ Công an vô điều kiện. Tuy nhiên với Vạn Thịnh Phát thì không phải thế. Họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Bộ Công an. Vạn Thịnh Phát gia nhập thương trường gắn với tên một thời lừng lẫy đó là Lê Thanh Hải. Tuy nhiên quyền lực chính trị của Lê Thanh Hải chỉ là bề nổi, còn thế lực khác mạnh hơn mà một số người cho là có nguồn gốc từ phương Bắc. Tờ báo chí tại Singapore không ngần ngại nói rằng những cái chết làm đứt mạch điều tra của Bộ Công an về vụ Vạn Thịnh Phát là tình báo của Trung Quốc. Đấy là những phức tạp liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Với bức tường thành Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa quân tới nhà Lê Thanh Hải thì phải khai thác thật nhiều từ bà chủ Vạn Thịnh Phát, Trường Mỹ Lan. Nếu điều tra bà chủ này mà không thành công thì đường tới nhà ông Lê Thanh Hải vẫn còn xa chứ không gần như nhiều người vẫn tưởng. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải vẫn là một thách thức rất lớn với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Hiện ông Tổng Bí Thư là con mèo, còn Vạn Thịnh Phát là con chuột. Tuy nhiên, không phải con chuột nào cũng dễ nuốt đối với con mèo. Giờ lỡ vào rồi, cách nào đó phải xử lý cho xong. Có thể nói, vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ kéo dài, chứ không thể sớm kết thúc được. Kéo dài bởi không những mối quan hệ chẳng chịt của nó, mà có bởi cái sự cứng cựa của bà chủ Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát đi lên bằng quyền lực chính trị, mà đâu chỉ quyền lực chính trị trong nước đó chính là nút thắt lớn nhất buộc ông Tô Lâm phải gỡ được. Nếu để cho phía bảo vệ Vạn Thịnh Phát biết trước được hướng điều tra thì rất khó mà xử lý bà Trùm tới nơi tới chốn.